hãy cùng tay chỉ lại gắn bó dài lâu Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bảo hiểm Nhân Thọ Đa Chi Lai Quý vị và các bạn thân mến Bảo hiểm nhân thọ là gì? Vai trò và ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ như thế nào đối với cuộc sống của người dân? Và tại sao phải tham gia bảo hiểm nhân thọ? đó chính là cái câu hỏi mà được rất nhiều bạn đã gửi câu hỏi về cho tôi trong suốt thời gian qua để trả lời tất cả những băn khoăn và thắc mắc của khách hàng hôm nay tôi sẽ làm một cái video để chia sẻ cho quý vị và các bạn hiểu thế nào là bảo hiểm nhân thọ nó có vai trò quan trọng như thế nào đối với cuộc sống của mỗi gia đình và tại sao phải tham gia bảo hiểm nhân thọ Quý vị và các bạn thân mến, bảo hiểm nhân thọ là gì? Chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản như thế này. Nó là một cái hợp đồng được ký kết giữa công ty bảo hiểm nhân thọ với người tham gia bảo hiểm. Trong đó, công ty bảo hiểm nhân thọ có trách nhiệm chi trả số tiền bảo hiểm cho người tham gia bảo hiểm khi có các sự kiện bảo hiểm xảy ra. Và ngược lại, người tham gia bảo hiểm nhân thọ phải có trách nhiệm đóng đầy đủ các khoản phí và đúng hạn cho công ty bảo hiểm nhân thọ. Hay nói đúng hơn, bảo hiểm nhân thọ là tiền giúp chúng ta vượt qua những lúc khó khăn nhất trong cuộc sống. Đó chính là khái niệm rất cơ bản về bảo hiểm nhân thọ. Vậy, bảo hiểm nhân thọ có vai trò và ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống của mỗi người dân? Quý vị và các bạn thân mến, có rất nhiều lý do để người dân nên tham gia bảo hiểm nhân thọ. Bởi bảo hiểm nhân thọ nó đóng một cái vai trò hết sức quan trọng trong đời sống của mỗi người dân chúng ta. Thứ nhất, bảo hiểm nhân thọ giúp bảo vệ thu nhập. Quý vị và các bạn thử suy nghĩ xem, nếu như một ngày nào đó bạn là người trụ cột, sáng bạn dắt xe đi làm, buổi tối không trở về nhà được nữa, lúc này vợ hoặc các con của bạn sẽ sống ra sao? Ai sẽ là người thay thế bạn bù đắp những khoản thu nhập mà bạn đã bị mất. Lúc này, bảo hiểm nhân thọ sẽ thay bạn đi làm và những người thân yêu trong gia đình bạn sẽ vẫn tiếp tục thực hiện được những ước mơ trong cuộc sống. Thứ hai, bảo hiểm nhân thọ giúp bạn đảm bảo chắc chắn về tương lai học vấn của con trẻ bởi vì người trụ cột không may gặp rủi ro trong cuộc sống. Khi đã tham gia bảo hiểm nhân thọ thì chắc chắn tương lai học hành của con trẻ vẫn sẽ được đảm bảo bởi những khoản tiền đền bù từ công ty bảo hiểm nhân thọ. Với khoản tiền này sẽ giúp ích cho những người còn lại ít nhất từ 5 đến 15 năm. Thứ ba, bảo hiểm nhân thọ sẽ chăm sóc sức khỏe cho bạn những lúc ốm đau, bệnh hoạn. Thứ tư, bảo hiểm nhân thọ giúp bạn giữ lại những tài sản mà bạn đang có. Hay nói đúng hơn, bảo hiểm nhân thọ chính là ổ khóa để khóa chặt những tài sản mà bạn đã mất rất nhiều công sức mới kiếm được giúp gia đình bạn tránh được nguy cơ nợ nần. Thứ năm, bảo hiểm nhân thọ giúp bạn thực hiện được quỹ hưu trí khi về già. Khi về già, bạn sẽ có một khoản tiền để sống, để tận hưởng cuộc sống an nhàn và thành thơi, không phải phụ thuộc con cái. Quý vị và các bạn thân mến, khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, bạn không chỉ được hưởng những quyền lợi như trên mà bạn còn góp phần chia sẻ những rủi ro trong cuộc sống cho những người không may gặp nạn. Đó chính là vai trò và ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ. Vậy, tại sao phải tham gia bảo hiểm nhân thọ? Câu hỏi này cũng được rất nhiều khán giả quan tâm. Như các bạn đã thấy, trong cuộc sống luôn luôn tồn tại những rủi ro bất ngờ. Những rủi ro này nó đến sẽ không báo trước. Rủi ro đó có thể là tai nạn, bệnh hiểm nghèo, thậm chí là đột tử mất sớm. Quý vị và các bạn cứ thử nghĩ xem, nếu như một trong những cái rủi ro trên mà ập xuống vào gia đình bạn thì lúc này cuộc sống trong gia đình bạn sẽ ra sao? Ai sẽ là người thay bạn đi làm và mang về thu nhập cho gia đình bạn? Ai sẽ là người thay bạn chăm sóc những đứa trẻ? Tương lai của những đứa trẻ này sẽ ra sao khi người trụ cột đã nằm xuống? Ai sẽ là người chăm lo cho vợ chồng của mình? Lúc này bạn sẽ nợ họ nghĩa nặng tình sâu và ai sẽ là người thay bạn chăm lo cho cha mẹ mình? Lúc này lá xanh dụng trước lá vàng, bạn sẽ nợ họ hơn nghĩa sinh thành. Và còn một điều hết sức đặc biệt đó là ai sẽ là người chăm lo cho cuộc sống tuổi già của bạn? Con cái của bạn ư? Ừ, chưa chắc. Bởi vì như các bạn biết đấy, có rất nhiều người lúc còn trẻ đã kiếm ra rất nhiều tiền tuy nhiên đã để lại cho con cái. Sau này đã bị chính những đứa con đẻ của mình bạo hành, thậm chí là đuổi ra đường. Đó chính là lý do bạn phải tham gia bảo hiểm nhân thọ ngay hôm nay để nếu bạn sống thọ thì sẽ có tiền mà sống. Chẳng may phải nằm một chỗ, bảo hiểm sẽ thay bạn đi làm. Và một ngày bạn không trở về nhà được nữa, bảo hiểm sẽ đến gõ cửa ở lại chăm sóc những người thân yêu của bạn. Hãy tham gia bảo hiểm nhân thọ để được bình yên trong tâm trí và thanh thản trong tâm hồn. Quý vị và các bạn thân mến, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hãy cùng đánh chi lại gắn bó